Đấy, bây giờ là gì 500 ép 1 triệu ăn bếp một triệu đi mày bốc bốc bốc to lấy cái ăn một lá bốc bốc không chiên ăn một lá thì thế bốc nào lấy cái là hai trăm chín là hai trăm là thêm hai bốn trăm nhá đấy là lấy cái đấy là xanh chín nha ừ. nhất bao nhiêu là nhất trăm là hai nhất nhất hai trăm là hai trăm hai trăm à? cũng căng hết nhỉ gì đã năm rét rồi gì nữa các bạn nghe chơi này có tính phết ăn kèo dễ cháy lắm cháy kịp rồi à cành này để cháy ác để làm bao nhiêu để làm thì nhân đôi bù lên 3 triệu bù ba triệu à? Đâu, 4 à, triệu bù ba, bù hai, bù hai triệu bù à, hai triệu bốn. cái chốt nhỉ chẳng nhẽ ăn không rồi 25.500 biết tiền đánh người gì thì bốc được 9 that's ăn chưa nào đánh dạ, trắng dạ, nha để cháy các cái chuyện này nhìn đau không tăng ca vật rằng em có không bốc được hạ còn nữa đi sau đấy anh chữa đầm này. cháy không bảo định em cũng em ừ. đúng rồi không nghĩa cuối ai là đồng chuyển đâu em chốt đầu mà em chốt đầu nhưng chốt hạ thì cái chốt đầu khác em chốt xong là nó hạ nhưng mà à, à, à, em chốt luôn rồi. anh anh chốt lại hạ cuối mà thôi em sẽ hỏi đi ra được cháy đi một chín điểm chín điểm nhá cái bao nhiêu đó nhỉ em gì thì năm trăm hai triệu rưỡi tự nhiên mất hai triệu bán này rồi cần trăm thì tính nhanh lắm chỉ biết mình tay mình phù một ván này đỡ gạt lại cái cháy cái này ừ. giỏ lắm bắt chốt này gan này khó lắm cầm vào tay của em thế là bánh đầu nhá <laughs> số tiền ừ. ờ, về đây về 200 cái đây đỡ phải đi nhiều đây. cả em bóc được bên này ấy. đâu. Ai chốt nhỉ? Chị Hương, chị yeah. Tĩnh. Tĩnh. Chốt. <coughs> chốt đấy. Này. Mà ai? Hả em? Hả Một quả. Thế rồi nước dọc nước dọc thì chả đúng à. bạn nhìn đúng một cạn này từ đầu đến cuối là gì bạn trái ạ đây này đấy thôi nghỉ đi chú ạ cảm ơn một cạn nữa đây thì nằm sai chất nhỉ đấy nằm tép thì đẹp đấy à cháy anh uh, 10 16 điểm 15 20 28 chừng với nữa chẳng có đi tàu cơ tiền về từ đầu đến cuối đây thì đúng một cả ba bốn về sau bóc được con sáu nữa mới vào được cái càng cặp đấy không bóc được cả nào nữa luôn mỏng nhá mỏng lắm rồi có sao không chê em này buồn bán này à lại đâu anh bán là hết luôn <laughs> anh nãy giờ chỉ có đếm tiền vào đấy <laughs> làm chưa anh em giải trí trí rồi coi nó luôn đáng phải mua đồ đi bịp anh ấy. Dạ, kiếm cơ sở mà bịp này uy tín lắm anh có khỏi chơi đồ gì không đấy anh đập đá thôi đi anh em mình này không ăn chín anh em cái mê xuống vô cùng thấy rồi nhiều rất nhiều này xin là anh triệu rưỡi nữa này một hai ba bốn năm sáu bảy tám chín mười ba bốn năm bỏ nhỡ một cái uh, tin nhà phòng à chạy rồi anh chưa anh trước đầu mà. vậy vậy Không để Cao lắm Anh Thịnh đánh chú này là chú chết rồi Nhưng mà Anh tham mù thôi Một quả thân nhất thôi Mày thế bông được phát cuối là quả Anh vẫn nhất rồi ghi bao nhiêu điểm? 19 hay gì cao Cái này hòa Hòa Em biết à? Ừ. Được cái là mình có cái rồi vẫn là hòa đúng không? Điểm này và thứ hai thì các cô nhưng mà ghi câu quá mình ghi gì rồi bạn bây giờ nóng nhá vay tiền ra ngoài chơi Chưa không? Chưa không? Ừ Tới đi em Sáng như con sáng Không thèm ăn đâu Không phải gì ăn đâu Quá Ủa tao chúng đây Không dạ, thấy đấy đi dạ, dạ, không ta dạ, đi à? anh em muốn chồng nhé vậy mà em không biết để làm không dễ vậy Rồi, sáu rồi sáu con gì này gì không thì bạn anh em ăn liệu ăn được không ăn được chút rồi nhẹ bốc đánh luôn anh 6 tép 7 tép 9 tép 10 tép 8 tép đánh mất đấy yeah. anh thì thì nó vào sư nữa đẹp ạ 6 tép 7 tép 9 tép 10 tép em một chết này 4 hai con 4 đều chết tiền bắt chôn đây sang 2 triệu rồi gì nữa 2 triệu à ra ngoài ra ngoài ra ngoài treo treo đây Ừ bị lỗi cậu à dạ. lốc được lốc à, này em lốc thì lốc này đi nhỉ lốc này nó phát lên hết luôn em vẫn đúng anh này cái tự nhẹ nhanh con này được không cái thì mình sợ mình đúng gì tôi chăm luôn hai trăm con này nắm gì nhanh vậy dễ vậy đây mình xem xem lốc gì nhìn cả là cạ nào rồi cháy hai sáu điểm nhất rồi Tường Huy đánh cả hai con em đều ăn được cả hai con Đưa em Dòng Đấy, nhất mất phát cháy Vào đây làm chân Nó làm chân không? Thằng chúng em đây Thằng Dương ngủ đi gì này là chết anh không trời đợi cho kịp mà chết có này không sao ngoài đâu anh đi cho nó sổ vàng phòng ruột không mày ừ, anh đỡ anh cứ ruột đâu gì cho thì sợ anh cũng sợ đấy ừ, cũng sợ cái đi tiếp cận người <laughs> 왼쪽으로 저기 trước đánh ba người những cái chốt căng lắm mà chỉ có cao kia là chốt đáng thôi một hai ba bốn cái cái này đến của rưỡi một hai bốn năm sáu bảy tám chín mười một rồi cả ba nhà cùng cháy thì đứng mà được không không có cơ hội ăn đấy nhưng mà cơ hội nó ít được không phải chất cháy thật ôi ăn một phòng là tự nhiên là ăn không hay nhà cháy này làm có ba được cái nào ăn không hai nhà cháy nhà ông Quyên là ai trước quên không kìa người đây rồi bắt ngoài này à. căng nhỉ cái là ai cũng con tám đấy suy tan được chưa đây có đi trả đây này cái chốt này Đông thì ăn không Bên kia rồi Thả đi Cháy em giả lại đeo đi dạ, chốt Kèm chủ ngữ đấy Thả đi Một quả bắt bán để mất 180 mà cuối cùng lại là hành có nó có hai bậc hai hai hai tám điểm được và nhất đấy em nhất anh nghỉ đi anh nghỉ nhé đèn hết tiền này quấy em u đi cái bộ công của em không thôi giờ anh ngủ là anh hơn em rồi được <laughs> うど khả năng cạ to hay không đánh toàn con bé thôi tiếp tục luôn em chốt à chưa ừ. vâng, em chốt đi em chốt đi ừ. em chốt đúng không cháy hốc đen rồi phòng vòng luôn này cọt biệt cáo em bao giờ em điểm cao này yếu rồi điểm vậy thì con thơ này em đây này đây này thôi chờ em nhá